Hi, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã một lần nữa quay trở lại với chuyên đồ của mình. Và mình là Thập Tứ Nương XFMB kênh trên soi cầu lô và bắt chạm đài phát sóng trên YouTube hàng ngày. Thì sau giờ quay mình cũng quay trở đây ngồi soi cầu chốt số cho các bạn. Chúc các bạn nhiều sức khỏe, nhiều may mắn và nhiều tài lộc. À, thì bây giờ mình sẽ điểm lại cho các bạn cái kết quả số số truyền thống của thưởng buổi tối ngày hôm nay và sau đấy mình sẽ đưa ra cái dự đoán và phân tích cầu kèo cho ngày mai nhé để cho các bạn tham khảo miễn phí. Bởi vì hàng ngày mình đều làm video cho các bạn tham khảo nó cũng hoàn toàn là miễn phí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 thì một nút like và một nút đăng ký kênh thì thao tác của nó rất là đơn giản thôi đó chỉ mất độ khoảng 3 giây thôi nhưng nó lại là cái liềm động lực tinh thần rất là lớn đối với mình nên là các bạn hãy ủng hộ mình nhé đó các cái thao tác rất là đơn giản thôi thì các bạn hãy à, nhấn vào cái đăng ký kênh ấy và sau đấy là các bạn hãy nhấn vào cái biểu tượng của quả chuông khi mà cái tai chuông nó nở ra thì khi đấy là đã đăng ký kênh thành công các bạn nhé cảm ơn các bạn rất là nhiều đi giải đặc biệt nó hôm nay ra 9 năm nhất to lại ra 82 với lô tô thì ngày hôm nay cũng không có đầu đít nào bị câm cả đó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 ngày hôm nay cái chạm à, cái chạm chín này cũng đã nổ rồi có hơi đáng tiếc một chút khi mà cái bạch thủ lô vip thì ngày hôm nay cái cầu nó lại bị tạm ngưng rồi thì à, mình hôm nay mình sẽ cố gắng là soi xét cầu kèo thật là ok để ngày mai thì hy vọng là chúng mình sẽ ăn được cả đề cả lô nhá sẽ tiếp tục với cái đề chạm này và hy vọng ngày mai sẽ ăn lại được bạch thủ lô vip thì à, rất là vui ngày hôm nay thì chúng ta ăn đặc biệt thì ăn đề chạm chín trên video và còn zalo thì ngày hôm nay các thành viên ở nhóm tứ nương của mình thì ngày hôm nay các bạn lại tiếp tục về bờ ăn thông hai nháy độc thủ lô một không các bạn nhé đó rất là vui và rất là tương bừng rực rỡ đây mình sẽ mở cái nhật ký zalo cho các bạn xem thì ngày hôm nay mình có chốt cho các bạn là độc thủ lô một không và mình cũng có nhấn mạnh cho các bạn là cầu lô đẹp đó thì ngày hôm nay các bạn đã lên cảm ơn mình rất nhiều bởi vì là ở zalo thì mình đã đưa các thành viên ở nhóm tứ nương của mình lên đỉnh núi rồi với cái cầu lô ăn thông đã ăn thông khá là nhiều ngày rồi và ngày mai thì vẫn đang có những cái cầu kéo rất là là đẹp hứa hẹn những cái cầu kèo đẹp để có thể là đưa các bạn về bờ nhá đó các bạn mà tin tưởng mình tin tưởng thập tứ nương thì các bạn có thể liên hệ ngay với uh, với lại à, zalo của mình nhá tin uh, hãy liên hệ với zalo 0963236194 mình xin nhắc lại là 0963236194 đây là cái số zalo chốt số duy nhất ở trên kênh thập tứ nương của mình đó mình xin nhắc lại là đây là số zalo chốt số duy nhất ở trên kênh thập tứ nương của mình ngoài cái số zalo này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 đi soi cầu cho ngày mai ở các bạn ở trên video cho các bạn tham khảo miễn phí ở trên video nhé đây mình sẽ chốt số cho ngày mai ngày 13 tháng 4 nhé à, ngày mai mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm 2 và chạm 5 độc thủ đề 252 và bạch thủ vip là 1331 các bạn nhé thì à, dàn đề rút gọn mình sẽ có 22 55 020 242 282 292 55050 151 353 và 595 đó thì các bạn mà thích những con số này thì các bạn chơi nhá thì mình cũng đã cố gắng là uh, soi cho các bạn những cái cầu kèo và những cái con số với những nhịp đẹp nhất có thể rồi thì à, mình cũng lưu ý với các bạn một chút đó là những cái trên này nó là những con số công khai ấy. mình đã soi cho các bạn những con số rất đẹp rồi nhưng có thể nó đẹp thì nhiều người biết nhiều người chơi nhiều người thích thì có, có thể là bị giam số nó sẽ khó ra hơn đấy thì các bạn mà muốn một cái khả năng ăn cao hơn thì các bạn cũng có thể liên hệ với Zalo của mình 0963 2361194 thì các các bạn đã tham gia vào nhóm rồi đã là thành viên của nhóm rồi thì các buổi chiều mình sẽ sắp xếp và gửi cho các bạn những cái con số mà được mình sàng lọc kỹ càng và sẽ có khả năng ăn cao này sẽ được có thể đưa các bạn về bờ bến một cách an toàn nhất các bạn nhé